Chiều ngày 10 tháng 7 tại km 1637, quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Phan Dí Thành, huyện Bắc Bình, Bình Thuận đã xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm. Rất may hàng chục hành khách đã kịp thời rời khỏi xe. Thoát chết trong gang tấc. Theo thông tin ban đầu, xe khách giường nằm mang biển số Thanh Hóa 36B02319 lưu thông theo hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Khi đến địa điểm trên thì một số hành khách ở phía sau phát hiện mùi khét và xe rất nóng. Lập tức những hành khách này hô hoán cho tài xế dừng xe và lúc này lửa đã bốc cháy dữ dội. Hàng chục hành khách đã hoảng loạn rời xe, rất may không có thương vong. Chiếc xe bốc cháy rất nhanh dù lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy gần đó đã cử hàng chục chiến sĩ và điều hai xe chữa cháy đến hiện trường, chiếc xe và nhiều hành lý đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy đã làm ùn tắc giao thông cục bộ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Bình Thuận đã huy động lực lượng ra điều tiết giao thông, đến khoảng 17 giờ cùng ngày đã giải quyết được ùn tắc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bắc Bình đã cử điều tra viên và bộ phận kỹ thuật hình sự đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Được biết, Xe khách trên do lái xe Lê Quảng Dương, 39 tuổi, ngụ Triệu Sơn, Thanh Hóa điều khiển, trên xe có 42 hành khách và nhà xe có 4 người. Các diễn biến tiếp theo có gì hot sẽ update tiếp cho anh em các thông tin chính xác kịp thời. Còn bây giờ thì anh em hãy like, subscribe, chia sẻ video để ủng hộ có gì hot với nhé. Cảm ơn anh em nhiều lắm.